run run nhưng anh thì cứ rót đi anh mà không để em là khi mà anh không hết ly uống thêm với ly để mình chẳng mấy khi vui nốc thêm với chai vì anh em trà mấy khi gặp lại try because